liên quan đến việc giám sát người Duy Ngô Nhĩ, các công ty Trung Quốc bị Mỹ phạt. Đài VOA tiếng Việt hôm 29 tháng 3 loan tin Mỹ hạn chế thương mại 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc dính líu vào đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Bài báo dẫn tin từ Reuters cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden hôm 28 tháng 3 đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ đàn áp người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này và gọi đó là dối trá nhằm kiềm hãm Bắc Kinh. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn báo cáo nửa năm 2021 của Hikvision, một nhà sản xuất camera giám sát của Trung Quốc cho thấy có ít nhất 4 trong 5 số công ty này phải đối mặt với các hạn chế mới lại chính là các hãng con thuộc Hikvision. Reuters cho biết Hikvision không trả lời đề nghị bình luận của họ. VOA dẫn thông cáo trên Federal Register của Bộ Thương mại Mỹ cho biết các công ty này bị cho là có liên quan đến vi phạm nhân quyền và các hành vi xâm hại trong việc thực hiện chiến dịch đàn áp của Trung Quốc giam giữ tùy tiện hàng loạt và giám sát bằng công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác tại khu vực Tân Cương. VOA cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Hoa Kỳ cố ý đàn áp các công ty Trung Quốc bằng những lời lẽ dối trá, chính trị hóa hoạt động kinh doanh và hợp tác kinh tế bình thường. Đồng thời, theo bà Mao Ninh, Động thái của Hoa Kỳ là nhằm gây bất ổn cho Tân Cương và sử dụng các vấn đề này để kiềm hãm Trung Quốc. Ý kiến cho rằng tồn tại cái gọi là đàn áp các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương đã bị bác bỏ từ lâu, bà Mao nói với một số cuộc họp báo thường kỳ hôm 29 tháng 3. Bà cũng nói rằng Trung Quốc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Theo VOA, các công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen này đồng nghĩa là nhà cung cấp của Hoa Kỳ phải có giấy phép đặc biệt và rất khó xin trước khi vận chuyển hàng hóa cho các công ty đó. Hoa Kỳ ngày càng sử dụng danh sách này để nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc. Hình ảnh Mỹ và các quốc gia phương Tây từng trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Công ty hivision đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ vào năm 2019 vì có liên quan đến vi phạm nhân quyền và xâm hại trong việc thực hiện điều mà các nhóm nhân quyền và các nhà hoạt động người duy ngô nhĩ cho là chiến dịch đàn áp, trong đó giam giữ tùy tiện hàng loạt và sử dụng giám sát bằng công nghệ cao của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương. Tân Cương có tên chính thức là khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, là một trong số 5 khu vực tự trị tại Trung Quốc đây là đơn vị hành chính lớn nhất có trữ lượng dầu mỏ và là khu vực sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất Trung Quốc. Khu tự trị này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau. Các dân tộc chính có thể kể đến là Duy Ngô Nhĩ, Hán, Kazakh, Hồi, Kyrgyz và Mông Cổ. Chính quyền Trung Quốc nhiều lần bị các nước phương Tây cáo buộc là giam giữ hàng loạt, đàm, đàn áp tôn giáo, cưỡng bức triệt sản và tách trẻ em khỏi cha mẹ đối với người Duy Ngô Nhĩ. Năm 2009, Trung Quốc đã đàn áp giả mang những cuộc biểu tình của người Duy Ngô Nhĩ. Năm 2020, Mỹ đã công bố trừng phạt các quan chức Tân Cương, Trung Quốc vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Lệnh trừng phạt này nhắm vào tài sản tại Mỹ của các quan chức này, đồng thời cấm họ và gia đình nhập cảnh vào Mỹ. Trong các năm 2020, 2021, các quốc gia phương Tây khác như Liên minh châu Âu, Anh, Canada, New Zealand và Úc